Xin chào anh em Chào anh em đến với kênh youtube của T Casino Thì à, rất vui khi anh em đã quay trở lại với à, kênh youtube của T Casino Để theo dõi tiếp tục video của tôi về các dòng sản phẩm à, cờ bạc bịp Thì hôm nay tôi sẽ ờ, làm tiếp một cái video ờ, về một cái chế độ đánh con ờ, máy đánh bài CPK 500 của năm 2020 này đó chính là cái chế độ báo nhà nào lớn nhất nhà nào nhỏ nhất Đấy, báo các nhà lớn nhất thì <coughs> như các video trước tôi đã giới thiệu sơ qua về cho anh em con máy đánh bài CPK 500 của năm 2020 này rồi phải không ạ thì đấy anh em nào mà chưa được xem thì hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của tôi để xem nha anh em thì à, dòng CVK 500 này nói lại sơ qua cho anh em CVK 500 của năm 2020 được nâng cấp rất là nhiều đánh rất là nhiều trò liêng ba cây sâm lốc phỏng đấy anh em yêu thích trò nào thì à, khi mua máy chúng tôi sẽ cài đặt cho anh em để anh em sử dụng nhé đấy. <coughs> còn à, trên các video này anh em thông cảm với tôi là tôi chỉ sử dụng chế độ chơi thử để chơi cho anh em nên nó sẽ không được uh, liên tục và mượt mà như uh, khi anh em uh, chơi bằng uh, những cái con <coughs> đi chơi bằng những cái ờ, máy mà anh đã mua sẵn trò chơi rồi đúng không anh em thì ờ, mình chỉ có thể giới thiệu cho anh em chơi qua về các cách chơi thôi thì ờ, đây mình sẽ mở máy cho anh em xem với mỗi cái dòng máy đánh bài như anh em đã biết đấy thì nó sẽ có một cái mã vào riêng đấy. mã này thì chỉ có anh em biết thôi nhé đừng có cung cấp cho ai còn nếu mà không nhập đúng mã này nó chỉ ở giao diện bên ngoài nó chỉ như những chiếc điện thoại bình thường anh em lắp sim nghe gọi bình thường vào mạng thoải mái ok đang nhầm anh em vào phần bài tú lơ khơ này anh em nhìn nhé có rất là nhiều trò luôn đấy anh em ờ, muốn ờ, chơi trò nào thì chúng tôi sẽ cài đặt sẵn cho anh em cái trò đấy anh em chỉ việc chơi thôi thì à, còn video này này tôi sẽ làm cho anh em về bộ môn liêng à, bộ môn ba cây đi bộ môn ba cây mình sẽ chơi bộ môn ba cây ba cây báo nhà nào lớn nhất nhà nào nhỏ nhất nha anh em để anh em có thể chơi được à, mà chơi bộ môn liêng đi ba cây thì à, các video sau tôi sẽ làm đấy nha à, <coughs> liêng này ba cây Việt Nam thì có những trò như là liêng ba cây bài ca thì à, anh em mà thích cài đặt trò nào mình chơi cho anh em cái chế độ để chơi cái bộ môn đấy nó nằm ở trên này mình sẽ tìm và cài cho anh em nhé đây là thì trên lòng thiên thì nó đây là chế độ báo à, nhà lớn nhất và nhà lớn thứ hai thì à, tôi sẽ cài và chơi cho anh em xem nhé khi anh em đi chơi bịp thì anh em sẽ kết hợp với một con tai nghe siêu nhỏ như thế này đây, đây là những cái bộ tai nghe siêu nhỏ anh em sẽ được tặng kèm theo nó chỉ nhỏ bằng đầu hạt đỗ thôi anh em ạ anh em nhét vào tai thì không ai có thể nhìn thấy được đấy còn đây là làm review cho anh em nên tôi sẽ để chế độ loa ngoài để tất cả các anh em đều được nghe thấy và đều được cảm nhận <clears throat> ok anh em nhìn thấy mắt hồng ngoại này. hồng ngoại này thì à, không phải là ngoài nhìn thấy đâu chỉ anh em trên video mới nhìn thấy được thôi con mắt hồng ngoại này mắt thường không thì nhìn thấy được đâu thì cho anh em xem cái khả năng báo của nó rất là tuyệt vời 3 năm nghĩa là sao 3 năm nghĩa là nhà thứ ba lớn nhất nhà thứ năm lớn nhì đấy là cái ờ, cái ờ, ý nghĩa của cái việc nó báo như thế vậy thì ờ, mình sẽ chia cho anh em xem nhé bài của mình như thế này nhà thứ ba và nhà thứ năm ok à, nhà thứ nhất chính là tính từ nhà trương nha anh em anh em ngồi bất kể đâu thì nhà thứ nhất tính từ nhà trương đây anh em nhìn một hai ba nhà thứ ba em nhìn xem đúng có điểm có phải là lớn nhất không ạ 8 này còn nhà thứ ờ, năm chính là nhà trương mình đây Đấy. <clears throat> chính là bốn điểm thì khi chơi ấy nhiều khi anh em sẽ biết được nhà nào lớn nhất nhà nào lớn nhì chẳng hạn như nhà mình lớn nhì thua điểm nhà này thì mình có thể bỏ hoặc là nếu như họ bỏ thì mình có thể theo vì mình biết là mình chỉ lớn sau nhà thứ nhất này thôi Mà nhà này 8 điểm mà họ bỏ thì mình có thể theo đấy Đấy, tùy vào cách đánh của anh em anh em kết hợp ở trong cuộc chơi như thế nào cho nó hiệu quả nhất chứ còn máy báo thì luôn luôn chuẩn anh em ạ tiếp tục thử thêm vài ván nữa để anh em xem nhé thì anh em có thể lên trực tiếp cơ sở mình để thử hàng bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông anh em điện anh em điện trực tiếp hotline số điện thoại trên màn hình này mình sẽ mình sẽ tư vấn cho anh em hoặc là anh em có thể comment xuống, trực tiếp xuống bên bên dưới những cái vấn đề thắc mắc của anh em thì à, nhân viên bên mình sẽ giải đáp luôn cho anh em nhé còn uh, tốt nhất mà có điều kiện thì anh em hãy lên cơ sở Đấy, lên cơ sở là tốt nhất nha anh em đây mình sẽ test tiếp cho anh em một vài ván nữa để anh em cảm nhận thôi nha còn uh, cụ thể hơn thì uh, anh em cứ lên cơ sở mình sẽ hướng dẫn máy báo rất chuẩn này cầm bài trên tay mày cũng bảo bảo ra đây <coughs> anh em nhìn chú ý cho mình cái khoảng cách nhé khoảng cách của nó thì ờ, tầm ờ, hai ngang tay của mình hai ngang tay của mình rơi vào khoảng tầm uh, phân 50 phân 60 phân đấy cầm bài trên tay bình thường này nó cũng báo này 51 nghĩa là 1 2 3 4 5 đấy năm là nhà mình là nhà lớn nhất đấy những cái ván nó báo năm một như này nó báo nhà mình là nhà lớn nhất thì à, à nhà thì anh em đánh số tiền thật là to nhé năm một à, năm một sẽ là nhà thứ năm lớn nhất mình vẫn sẽ chỉ là nhà lớn nhì thôi anh em ạ đặt bài anh em xem này 7 điểm này lớn nhất đây 8 điểm lớn nhất này bảy tám điểm này là lớn nhất đấy thấy chưa bảy điểm này nhà này cũng 7 điểm nhưng mà thua sơn mình này đấy. 4 điểm này nhà này không nước này đấy anh em thấy chưa đấy, những cái ván này thì mình đã biết bài nào lớn nhất nó nhì những xuống tiền thật to đấy cái ván nào mà mình báo nhà mình nhất thì mình sẽ xuống tiền thật to và những cái ván nào mà mình cảm thấy là không thể theo được rồi thì mình sẽ bỏ đúng không ạ đấy, bài báo rất là chuẩn thì cả người ta có cắt bài đây khi họ cắt bài này mình sẽ làm cho anh em xem khi họ cắt bài nếu như mà họ cắt bài sẽ bắt đầu chơi nhé đây là chế độ chơi thử cho anh em thôi vì mình chưa mua trò chơi mà Đấy, bài thế nào nó cũng báo đây là khi ờ, họ cắt bài mình đi <coughs> đấy một bốn đúng không anh em một bốn thế là nhà mình lớn nhất chia đây này gỡ bài luôn nha anh em xem đấy những cái ván như thế này thì anh em hãy xuống tiền thật là mạnh tay lên một bốn một là nhà mình đấy đó anh em nhìn anh em có thể ờ, chơi hai người phím cho nhau được đấy. thì khi cắt bài thì anh em sẽ cắt làm sao cho nhà trường hay là nhà lớn nhất hoặc là nhà mình sẽ trở thành nhà bạn mình sẽ trở thành lớn nhất đấy kết hợp được với hai người chơi rất là hiệu quả luôn 8 điểm lớn nhất đấy rất là tuyệt vời đúng không anh em ừ. thì đấy cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất về tất cả các dòng sản phẩm tiếp theo của T gửi đến anh em đấy. thì anh em sẽ là người à, <clears throat> đầu tiên biết đến các sản phẩm anh em sẽ có rất là nhiều lợi thế anh em sẽ là người đi đầu đón đầu ờ, những cái dòng sản phẩm mới nhất thì đấy cũng cảm ơn ừ. anh em đã theo dõi video xin chào anh em